Chúng ta sang một số ví dụ sau đây. Ví dụ một này, thầy yêu cầu tính nhanh. Các em tập trung với nhau. Đây, tính nhanh của thầy đây là thầy yêu cầu tính nhanh một tổng này, tám mốt 81, 23, chín. Đầu tiên quan sát này, phát hiện đặc điểm các số hạng. Đây là một tổng, cho nên chúng ta quan sát để tìm đặc điểm của các số hạng. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta để ý này, số hạng ở đây thì có đặc điểm gì? Giống nhau, tám mốt 81, 23, chín không hề giống nhau có tổng hiệu tròn trục tròn trăm xem nhá 81 và 23 thì không tròn trăm nhưng 81 và 19 thì tròn trăm cho nên chúng ta sẽ có một đặc điểm là 81 và 19 thì tổng là tròn tròn trăm sau đó chúng ta áp dụng tính chất ở đây chúng ta áp dụng tính chất giao hoán thì chúng ta sẽ có ngay là 81 23 19 phải đổi vị trí 19 cho 23 cho đó chúng ta tính tổng rồi được chưa nào các em nhớ thầy nào ta có nhá ví dụ một này Thầy có này, tập trung thầy câu A này. 81 cộng với 23 cộng với 19. Được chưa? Thì ở đây có thầy bằng 81 cộng với 19 cộng với 23. Và đây bằng. Các em chú ý này, 81 cộng với 19 của thầy là choán, chuẩn trăm, tức bằng 100. Cộng với 23. Và 100 cộng với 23 thì bằng 123. Ok chưa? ok đúng không nào không hề khó